vậy thì tiền bạc nó có quan trọng không anh chị bao nhiêu trong số anh chị thấy tiền bạc quan trọng thì comment xuống bên dưới là có còn bao nhiêu trong số anh chị thấy rằng tiền bạc không quan trọng thì comment xuống bên dưới là không để kiên xem sao à có quan trọng không à tiền bạc có quan trọng không các anh chị rồi chị Kiều Phạm là có có Phương có vì Linh có đối với Kiên nó tiền bạc không quan trọng mà là rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất quan trọng các anh chị có đồng ý với kiên về điều đó không ạ à? đôi khi nó hơi vật chất một chút xíu nhưng đối với kiên tiền bạc rất quan trọng rồi các anh chị sẽ thấy rằng khi không có tiền chúng ta sẽ ôm đầu đau khổ như vậy đúng không ạ à? nếu ai đó nói rằng tiền bạc không quan trọng có nghĩa người đó đang nói về tiền của người khác tiền của người khác đối với tôi không quan trọng nhưng mà tiền của tôi thì rất rất quan trọng có phải không các anh chị Ly Nguyễn là đồng ý có có đồng ý tiền rất quan trọng ok các anh chị sẽ thấy rằng á, trong cuộc sống của chúng ta 95% các vấn đề trong cuộc sống nó đều liên quan tới tiền cho con đi học cũng tiền tiền sữa cũng có tiền tiền đồ ăn thực phẩm trong gia đình cũng cần có tiền tiền xăng xe rồi mua sắm trong gia đình tất cả mọi thứ 95% các vấn đề cuộc sống của chúng ta hàng ngày nó đều phải chi tiền ra cả ngày nào mà các anh chị không chi một đồng tiền nào ra thì đó là một ngày rất vui mà có không các anh chị ngày nào chúng ta cũng phải xè tiền chúng ta cũng phải đưa tiền cho con đưa tiền cho chồng đưa tiền cho vợ để mà chi tiêu trong gia đình đúng không ạ à? và điều gì xảy ra nếu như chúng ta không kiếm ra tiền và 90% các ước mơ của chúng ta đều có thể mua được bằng tiền đây là một tin vui và nó cũng là một tin buồn có nhiều người á, ước mơ mong muốn có được căn nhà thành phố hoặc là có tiền để mà chăm lo gia cho con được ăn học đi du lịch đi du học hoặc có tiền chăm lo ước mơ là được chăm lo báo hiếu là cho ba mẹ để ba mẹ có được một cuộc sống tốt đẹp và lo cho ba mẹ những cái chế độ về y tế tốt nhất chăm sóc sức khỏe tốt nhất đó là ước mơ của chúng ta và ước mơ này đều có thể thực hiện một cách rất đơn giản nếu như chúng ta có rất rất nhiều tiền có đúng không anh chị đúng thì comment xuống bên dưới là đúng rồi và có rất nhiều thứ nó tác động và tiền nó có thể giúp cho chúng ta đạt được những cái thành công và hạnh phúc rồi nếu như thiếu tiền thì các anh chị thấy nó áp lực không ạ à? trong người mà không có tiền nó cảm thấy làm sao ạ à? không có năng lượng cảm thấy chán chán đời lắm đúng không anh chị và nếu như con người của chúng ta là một người anh hùng thì tiền nó chính là dũng khí nha anh chị các anh chị có thể đồng ý về điều đó không ạ à? khi mà chúng ta đang thiếu tiền đang có vấn đề về tiền và chúng ta đi vay công mượn nợ thì lúc này á cho dù chúng ta có cao sang như thế nào mà lúc này chúng ta không có tiền trong người á thì cái năng lượng và cái dũng khí của chúng ta nó sẽ rất là trầm xuống và người ta thấy rằng mình thiếu năng lượng như vậy người ta sẽ không dám cho chúng ta vay mượn ha các anh chị ha do đó tiền nó chính là năng lượng có nhiều tiền thì năng lượng chúng ta sẽ rất cao còn nếu như chúng ta không có tiền thì người chúng ta nó nó mệt mỏi yếu xìu và nếu như các anh chị nói rằng tiền không quan trọng thì bây giờ hãy thử đi vay đi để chúng ta biết được rằng vay bạn vay ờ, bạn bè vay người thân trong gia đình chúng ta thấy rằng lúc này tiền nó có quan trọng hay không